Cô gái này quá mạnh mẽ, hai tay hơi dùng sức là đã mở toang cửa máy bay, không nói nhiều nhảy ngay ra ngoài. Phi công vội nói, hai người chưa đeo dù kìa. Không đợi phi công nói xong, chàng trai cũng nhảy xuống theo, chú cử cũng lấy làm lạ, hai người không muốn sống nữa à? Hai người rơi xuống đất với vận tốc cực nhanh, Mục một phát hạ cánh xuống sa mạc, họ chính là Athua và Mera. Trong sa mạc, Mera dùng thiết bị chỉ đường đi tới vị trí manh mối. Athua đột nhiên bị tụt xuống cát, Mera cũng nhảy xuống theo. Hai người đánh bậy đánh bạ lại tìm thấy vương quốc vực sâu. Nơi này từng là nơi chế tạo cây đinh ba, phía trước có một bàn quay. Mera cắm manh mối mà sư phụ đưa cho vào bánh răng trên bàn quay. Sau đó hút một giọt nước từ đầu của Athua, thả lên trên manh mối. Tiếp đó động cơ khởi động, rồi nhô lên một ảo ảnh. Là đệ nhất quốc vương Atlantis tay cầm đinh ba, Ảo ảnh nói, cây đinh ba nằm ở vùng biển bí ẩn ngoài rìa thế giới. Bản đồ chỉ đường năm ngay trong bình, nhưng chỉ có quốc vương mới có thể nhìn thấy. A Thua lấy cuộn giấy da dê trong bình ra, thấy địa điểm họ phải tới là Sicily. Hình như nơi này có một cô gái rất xinh đẹp. Mera đáng yêu đang ăn bông hoa hồng, còn bảo A Thua nếm thử. Tôi cũng chưa ăn thử bao giờ, nhưng dù sao thì nơi nào có hoa hồng, nơi đó sẽ có tình yêu. Hai người ăn hoa hồng xong cũng nảy sinh tình cảm. Họ lên tới di tích trên đỉnh núi, A Thua đặt chiếc bình lên trên bức tượng của quốc vương, nhìn qua miệng bình, cuối cùng cũng tìm được manh mối mới. Nhưng đúng lúc này, truy binh cũng đuổi tới nơi với vũ khí công nghệ cao, nhìn một cái thôi đã đánh bay A Thua Man. Làn da rắn chắc chưa từng bị thương cũng bị đốt cháy, cơ thể cũng bị đâm một nhát, cuối cùng bị đánh rơi xuống vực. Bên này Mira cũng không chịu trói, nhanh gọn hạ gục ba tên binh sĩ. Sau đó chạy trốn xuống núi, Cô bị một tên truy binh bắt được trong một kho chứa rượu vang. Trong lúc hoảng loạn cô giật đứt chốt khống thế của gã, nước ảo ra ngoài làm gã không thể thở được. Đúng lúc này gã nhìn thấy cái bồn cầu, vội đâm đầu vào để thở. Ôi thoải mái ghê, lúc này lại có hai truy binh tới. Mera nhìn chai rượu bị rỡ, chỉ cần có nước thì chế chấp hết. Cô nâng tay lên rồi đưa ra sau, bình rượu lập tức nổ tung. Rượu đỏ biến thành những mũi tên lao nhanh về phía truy binh. Truy binh ngã lăn ra chết, mà bên này A Thua cũng bị đánh bẹp dưới đất. Đối diện với đối thủ quá mạnh, anh nhổ hai quả cầu đá lên ném về phía đối phương. Dây xích nối hai quả cầu đá vừa khéo quấn vào cổ gã, lực quán tính mạnh mẽ quấn gã rơi xuống vách núi. Hai người thuê một chiếc thuyền đánh cá, di chuyển tới điểm manh mối. Đêm khuya thuyền chạy tới rãnh biển. Mera đang đi dạo trên thuyền, một con hải quái đột nhiên trèo lên thuyền. Hải quái này chính là nhân loại bị thoái hóa, chúng vô cùng hung tàn. Móng vuốt tiến hóa chính là để chém giết. A thua sông tới nện một gậy, quái vật lại không hề hấn gì, còn đè ngược anh xuống đất, Đúng lúc này có một con quái vật khác nhào lên thuyền. Mera lập tức phóng cột nước tấn công quái vật, đánh nó rớt lại xuống biển. Còn chưa kịp thở đã có thêm một con nhảy tới. Bên này A Thua cũng đã giết chết con quái vật này. Một hai con thì họ còn đối phó được, nhưng quái vật lại ngày càng nhiều, họ không đối phó được. A Thua quay về khoang thuyền, tìm pháo sáng bật lên, vì quái vật sợ lửa nên không dám lại gần chỗ có lửa. Hai người cầm theo pháo sáng nhảy xuống biển, dưới biển quái vật chi chít, nhìn mà nổi cả da gà. Tới khi dùng hết pháo sáng mà vẫn không cắt đuôi được đám quái vật, Phía trước đột nhiên có một cục sáng, quái vật sợ không dám lại gần. Hai người bị ép vào đường cùng, chỉ có thể nắm tay lao vào trong lôi điện. Mera bị bay ra ngoài qua một lỗ hổng, mất ý thức trôi lơ lửng giữa biển. Một con cá mập khổng lồ há miệng lao tới, muốn nuốt chửng cô. Đột nhiên cá mập bị đánh bay, Mera được cứu. Lúc này A thua trồi lên mặt nước, đây là đâu, là thiên giới sao? Không phải, đây là vùng biển bí ẩn trong lòng đất. Lúc anh chạy lên bờ, phát hiện người cứu Mera chính là người mẹ mà mình hằng mong nhớ hai mẹ con đã xa nhau năm, lúc này cũng được ôm lấy nhau. Khi sữa Atlander bị rơi xuống rãnh biển, cũng là hết đường mới đi vào trong lôi điện mới thoát được. A Thua nói với bà, ngày nào cha cũng ra cầu gỗ chờ bà trở về, ngày nào cũng vậy. Atlander nói cho anh biết, nơi này không ai có thể ra ngoài, cách duy nhất để ra ngoài là dùng cây đinh ba. Nhưng nó đang bị quái vật Carason canh giữ, nó ở ngay sau thác nước. Nhưng vì cứu mẹ, vì an toàn của đại lục, A Thua quyết định đi gặp con quái vật trong truyền thuyết ấy. Khi A Thua tới phía trước cây đinh ba, anh cũng bị thần vật này làm cho chấn kinh. Lúc này mặt đất rung lên, quái thú xuất hiện, nó rất coi thường gã hỗn huyết như A Thua. A Thua bị nó đánh bay đi bay lại như quả bóng, đúng lúc nó định giết chết anh. A Thua lại phát huy siêu năng lực giao tiếp tinh thần với nó. Quái thú thấy A Thua có thể giao tiếp với mình thì thấy rất kinh ngạc, bởi vì mấy nghìn năm qua, ngoại trừ quốc vương đời đầu tiên, chỉ có tên hỗn huyết này có thể giao tiếp với nó. Dù nó không coi anh ra gì, nhưng vì tin là sẽ không ai lấy được cây đinh ba, nên đã đồng ý cho anh thử. Cho anh thử rồi anh thịt anh sau. A Thua đưa tay chạm vào cây đinh ba, hơi dùng sức đã rút được nó ra. Năng lượng của đệ nhất quốc vương Atlantis mạnh mẽ tiến vào cây đinh ba, mà năng lượng từ cây đinh ba thông qua đôi đồng tử vàng truyền vào cơ thể anh. Các loại năng lực khống chế cũng dung nạo vào bộ não. Một vòng sáng vàng dũng mãnh lao đi, quốc vương thế hệ mới ra đời. Quốc vương Atlantis so giờ em là một người rất tàn nhẫn, bởi vì nữ vương của ngư nhân quốc không chịu đầu hàng, hắn đã giết chết nữ vương. Bắt công chúa út ra lệnh cho quân đội tấn công vương quốc biển mặn. Mục đích của Orem là thống nhất bảy vương quốc dưới biển, rồi tấn công nhân loại đất liền. Hắn muốn đưa Atlantis tới một đỉnh cao mới. Vương quốc biển mặn là tộc người vô mạnh mẽ. Hai nên nổ ra chiến tranh đồ sộ. Đúng lúc quốc vương biển mặn sắp thua trận, Orem lại bị đánh bay. Một con quái vậy mình đầy dung nham từ dưới đất chui lên. Đây là một con quái vật siêu to khổng lồ. Người đứng trên đầu nó chính là A thua với cây đinh ba trong tay hàng nghìn chiến cơ như thiêu thân lao vào cơ thể quái vật, quái vật cũng lao lên, bắt đầu chém giết. Đối diện với binh đoàn cá mập đông đúc, A Thua cầm lấy đinh ba, khống chế bọn cá để chúng quay lại cắn chủ nhân. Hàng trăm nghìn loài cá dưới biển cũng tập trung sau lưng A Thua, dùng nhau tấn công OZM. Vera vì không muốn nhiều người phải chết oan, đề nghị A Thua hãy tìm OZM đánh riêng. Để cổ vũ anh, Vera trao anh một nụ hôn nồng cháy, cảnh này là phải kèm hiệu ứng pháo hoa nữa mới chịu có phải hơi lãng phí rồi không? A à, Thua cưỡi lên một con cá ngựa, lao như bay về phía trước trong cơn mưa đạn. O ờ, giờ em cũng đột phá vòng vây lao tới, hai anh em lại lần nữa quyết chiến. Chỉ là lần này A Thua dụ O ờ, giờ em lên mặt nước, anh muốn chiếm cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này tất cả đều đã dừng đánh, đều trông chờ kết quả quyết đấu. Từ đầu A Thua đã đè đánh O ờ, giờ em, nhưng vẫn không đánh bại được hắn. A, thua dùng chiêu tuyệt kỹ sư phụ dạy, trực tiếp ném cây đinh ba ra, o bị nện mạnh xuống đất. A thua bay tới, đón lấy đinh ba trong không trung nện mạnh về phía o vũ khí trong tay o bị vỡ nát. A thua không muốn hạ sát thủ, nhưng o không chấp nhận nổi thất bại, cầu xin A thua hãy giết mình. Lúc này Atlander xuất hiện, o giờ em cũng 20 năm rồi chưa gặp mẹ, hắn rất kích động, dưới sự khuyên nhủ của mẹ, em đã từ bỏ dã tâm. Arthur trở thành quốc vương của Atlantis, chiến tranh cũng chấm dứt. Mỗi sáng cha của Arthur đều như thường ngày, đi ra cây cầu gỗ ngóng đợi. Đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn thấy vợ mình xuất hiện ở đầu cầu. Hai người chạy tới ôm chầm lấy nhau, chờ mãi cuối cùng cũng chờ tới ngày này, mong mãi cuối cùng cũng đợi được người thương. Chỉ một câu ngắn gọn, em đã về rồi, đã đủ nói hết tâm tư.